Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến ờ, tiếp tục một bài đọc ngắn. À, bài này à, giúp cho chúng mình hiểu về chủ ngữ này, đại từ chỉ thị này và một chút về mặt cấu trúc ngữ pháp, áp dụng vào thực tế và hiểu cái đoạn văn như thế nào. Các bạn nhớ là làm bài trước khi mà check cái đáp án ngày hôm nay nha. Bây giờ mình sẽ cùng đọc cái phần câu hỏi. ら動物との付き合いを通じて筆者が何が分かった c tác giả đã hiểu ra cái gì thông qua cái việc mà tiếp xúc với lại các cái loài động vật thì là mình sẽ cùng đọc nhé Kosai t s u k i communication ai kaiwa どのような呼び方をしてもいいけれども人が動物と触れ合っていて最も重要でありながら忘れがちなのは可愛いという気持ちに 突き動かされるあまりこちらの方が積極的になりすぎ相手に表現させるのを忘れることđã ở đây mình thấy câu rất là dài nhưng mà mình hãy bình tĩnh một chút này à, đó là cái cosine tsukiai này communication i và kaiwa ở đây nó là các cái danh từ nhá hội thoại rồi uh, kết nối rồi uh, giao tiếp rồi tình yêu uh, cho dù là mình gọi bằng cái cách nào thì cũng ok cả thế nhưng mà đúng không thì ở đây là nó chỉ là cái màu đầu thôi này hai cái dấu gạch ngang này thì mình đã từng nói ở trong một cái bài đọc rồi các bạn uh, có thể xem lại cái video đấy mình sẽ gửi link ở phía bên dưới là cái yobikata thì mình sẽ có rất là nhiều các cái cách gọi khác nhau thì là gọi thế nào thì cũng ok đúng không thế nhưng mà thì mình sẽ nhìn vào cái dấu phẩy tiếp theo đó là uh, fureate thể tệ là dạng thể T đúng không? Mình sẽ dịch ở cái thể T này trước là thứ tự trước sau. Cái hito gá ở đây nó chính là cái chủ ngữ này. À, thế nhưng mà con người thì làm sao tiếp xúc với lại các cái loài động vật thì cái nô hóa này, cái việc mà làm sao mặc dù nagara, mặc dù nó vô cùng quan trọng nhưng mà lại thường hay quên thì cái nô hóa ở đây nó chính là cái chủ ngữ chính rồi nên là mình sẽ hiểu cái hito gá ở đây nó là cái chủ ngữ con là cái mệnh đề danh từ cho cái chủ ngữ đấy nên là mình sẽ dịch là cái điều mà con người chúng ta à, thường rất là hay quên mặc dù là à, nó vô cùng quan trọng khi mà tiếp xúc với lại các cái loài động vật à, đó là nô hóa chỉ đó chính là cái kotodes này này à, đó chính là amari này quá là tsuki ugo kasareru là đây là bị à, kích động này hoặc là bị phấn khích đấy à, quá là phấn khích với cái tâm trạng à, rất là à, đáng yêu này à, rồi à, rồi à, kochira no ga sekyoku teki ni narisugi là phía bản thân mình đúng không phản phía bản thân chúng ta thì lại quá à, tích cực quá và thường hay quên cái gì wasure được cô tô và quên đi cái việc là à, làm cho hoặc là cho đối phương à, thể hiện cái từ saseru ở đây là thể sai khiến đúng không cái từ thể sai khiến ở đây là bắt ai làm gì đấy hoặc là cho ai làm gì đấy hoặc là khiến ai làm gì đấy thì ở đây mình sẽ dịch là ai tê ní là khiến cho đối phương hoặc là làm cho đối phương hoặc là cho đối cho đối phương gọi là biểu thị hoặc là biểu hiện cái à, cảm xúc của mình vậy tóm tắt cả cái câu đấy nó chính là cái điều mà con người chúng ta thường hay quên nhất à, đó là bị uh, phấn khích bởi cái tâm trạng là các cái loài động vật nó rất là đáng yêu nên là bản thân mình đã quá là kích động và quên đi cái việc là uh, cho uh, những cái loài động vật đấy uh, được uh, thể hiện đúng không cho đối phương thể hiện ở đây đối phương ở đây nó chính là cho những cái loài động vật đấy nó thể hiện uh, nekodate inudate amaitai là cho dù là chó hay là mèo thì nó cũng rất là muốn được chiếu chuộng này ski tối ưu tại và chúng rất là muốn làm sao được thể hiện cái tâm trạng rất là yêu quý của mình. À, Koman to tsukiai やっとそれが分かったのだから私は相当に鈍い À, đây là khi mà tiếp xúc goman đây là hizo ni takusang là khi mà tiếp xúc rất là nhiều với lại các cái loài động vật thì là gia tổ cuối cùng thì là tôi đã hiểu ra được cái điều đó à, vì vậy cho nên tôi khá là rất là kiểu là ni bươi là kiểu không tinh ý này đúng không tôi chúng tôi khá à, tôi khá là là cù lần ấy hoặc là không tinh ý cái từ xô tô ní ở đây nó đi với lại cái tính từ ở phía đằng sau ấy là thể hiện là vô cùng hoặc là rất là thế nọ thế kia à, nhấn mạnh cho cái tính từ ni bươi này thì ở đây mình nhìn cái cấu trúc câu có cái từ sore ở đây này là tôi đã hiểu được cái điều đó hiểu được cái điều gì hiểu được rằng là dù chó hay dù mèo thì chúng cũng muốn được à, amai à, tài muốn được chiều chuộng và chúng muốn được thể hiện cái cảm xúc à, suki của mình và cái cô tô ở đây cũng là một cái điều mà mình cần để ý tới đó là khi dùng trong trường hợp à, muốn thể hiện sự chiêu ý là sự chú ý hoặc là cái setsime là cái lời giải thích cần chú ý hoặc là cái điều mà mình cần phải nói tới đề cập tới nhấn mạnh thì nó sẽ dùng cái từ cô tô đà kết thúc ở cuối câu và nó chính là cái ý mà người ta muốn nói đó là à, con người chúng ta thường hay quên cho đối phương thể hiện cho đối phương ở đây là cho những cái con chó con mèo hoặc là những cái loài động vật thể hiện mà mình cứ bị kích động bởi cái tâm trạng là chúng đáng yêu quá nên là cứ sạch kêu cự tích ý thôi đúng không tích cực ừ, thể hiện cái cảm xúc của mình mà quên đi mất là cho chúng thể hiện à, và cuối cùng thì tôi đã hiểu được cái điều đó đúng không hiểu được rằng là chúng cũng muốn thể hiện cái tâm trạng của chúng chúng cũng muốn được uh, chiều chuộng nhưng mà cũng muốn được thể hiện cái tâm trạng của mình thì đáp án của mình nó ở đây là một hai ba bốn thì chúng ta sẽ chọn câu nào. Dobutsu to mộ hito to onaji yo ni setsu à, shita hou của ii là tác giả đã hiểu ra được rằng là à, cần phải tiếp xúc uh, với các cái loài động vật cũng giống như là con người thì cái câu này bị sai hoàn toàn rồi người ta không nói tới này. Dobutsu ni sekkyoku teki ni kimochi o chitaita hou ga ii koto là nên uh, truyền tải hoặc là truyền đạt cái tâm trạng uh, một cách tích cực với lại các cái loài động vật thì cái này bị sai rồi tại vì người ta đang nói rằng là uh, narisugi này Ờ, bản thân con người chúng ta đang ờ, quá là tích cực trong cái việc mà ừ, thể hiện với chúng nên là quên mất cái việc là cho chúng thể hiện nên là cái đoạn mà nên ờ, tiếp xúc một cách tích cực với các cái loài động vật thì là bị sai nhá câu ba là gì ạ Dobutsu ni mo kimochi o hyogen saseta ho gai koto đó là nên À, cho à, các cái loài động vật à, thể hiện à, cái cảm xúc thì nó chính là cái đáp án số 3 này này nó chính là suki to kimochi ochitai tại là các cái loài động vật nó cũng muốn thể hiện cảm xúc của mình nhưng mà chúng ta lại đang quên mất là cho chúng à, thể hiện ừ, cái cảm xúc đấy đấy nên đáp án của mình nó chính là cái số 3 là nên làm như thế câu 4 là gì ạ dobutsu shin kang na kimochi de fureatta hou ga ii koto nên tiếp xúc một nên tiếp xúc với các cái loài động vật với cái cảm xúc rất là tinh khiết này rồi uh, thuần khiết này đúng không với các cái loài động vật thì cái junsui na kimochi ở đây người ta cũng không nói tới nên đáp án của mình nó chỉ có cái số 3 thôi thì cái bài này cái hint tổ ở đây là à, trong cái câu hỏi của mình là tác giả đã hiểu ra điều gì đúng không? Thì trong bài của mình nó có cái từ wakata này này, hiểu ra cái điều đó. Cái điều đó là cái điều gì? Cái điều đó ở đây nó chính là nằm ở cái câu đằng trên này là các cái loài động vật cho dù chó mèo thì đều muốn thể hiện cái tâm trạng của mình à, và chúng ta lại bên trên này có cái từ cô tổ đây là giải thích là con người chúng ta lại đang quên à, cho chúng thể hiện cái điều đó nên là đáp án của mình nó là cái số 3 này nhá nên cho chúng hiển thị cái cảm xúc ở đây có cái ờ, động từ ở thể sai khiến xa xê đự nhá là khiến cho ai làm gì này bắt ai làm gì này hoặc là cho ai đấy làm gì này thì mình sẽ à, để ý cái cấu trúc đấy nó đi với cái ní ở đằng trước này này à, để mình, mình dịch cho nó xuôi và hiểu được cái ý của bài nha à, bài hôm nay của mình kết thúc ở đây à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi sau nhé